rồi ờ, vô cái <laughs> anh ăn kể không kể không và bà sa đê đề là bà ma gia sanh đức thế tôn có 7 ngày đó thì bà mất thì thái tử si đạt ta do bà ba sa ba đề nuôi cho tới lớn này cái công ơn rất là lớn là trọng thế mà đức phật không chấp nhận đuổi ra ba lần rồi mà bây giờ bà đã đắp y rồi bà cạo đầu hết với 500 tỷ nữ mà đức phật nỡ đành lòng nào đuổi về sao Ờ, chơi tâm lý với đức phật đức phật đã thôi a nan ơi ta biết rồi khỏi kể nữa nhưng mà ngươi hiểu một không hiểu mười ngươi không thấy cái hậu quả của người nữ ba đời chư phật thì cũng vậy người nữ vô là mất chánh pháp thôi người nữ có năm điều không được làm để tôi kể với cô đừng có ghét tôi <laughs> nó là sự thật thôi Thành ra giờ tôi đụng cái đám này tôi cũng sợ muốn chết luôn Không biết làm sao Tôi muốn là cái trình độ phải tương đương nhau người bên nam thì là quá tệ tám giới mà kêu trả bài không được thì chúng ta còn cái gì nữa thì đức phật nói là từ xưa giờ mấy đời chư phật người nữ có tám có năm điều lậu ngủ lậu hay ngủ trượt một đó là không được làm ma quỷ dương vua mà vua quỷ vua ma không được làm thứ hai là không được làm nhân thiên dương vua người vua trời mà đàn bà vô là nước xào xáo liền thứ ba là không làm được thiên dương tức là vua trời kia là vua trời dục giới sắc giới cái thứ tư là không được làm chuyển lưng thánh dương tức là chúa tể của tam giới tức là trời của cõi trời phi tưởng phi phi tưởng lớn nhất bốn điều là không làm cái thứ năm là người nữ không được làm phật không làm như lai được đời đời kiếp kiếp là người nữ không thể làm cái đó được thì chúng ta thấy là người nữ nó khổ thành ra có cái bà gì lại gặp triệu châu đó bà than bà nói con thân người nữ bị cái chế ngủ lậu bây giờ con làm sao thoát cái thân đàn bà này thì triệu châu nói một câu giờ bà cứ tâm nguyện như vậy bà về bà niệm phật bà tâm nguyện mãi mãi như vậy xin đức phật thế tôn và toàn thể pháp giới chư phật chứng minh cho con tất ngã sao người nữ này sanh người nam một mình con mụ già này đời đời kiếp kiếp là người nữ <laughs> tôi đọc tôi nói trời không chịu đâu nó mà cũng khùng sao mà người ta xin thoát người nữ mà ông biểu bà cứ thèn vậy bà cứ tất niệm vậy đi tất cả người nữ tất cả loài thú đều sanh lên là người nam một mình mụ già này đời đời kiếp kiếp làm thân nữ thì bà sẽ thoát thôi thì mình thấy là mình thấy tiểu châu khùng nhưng mà chính mình mới khùng mình không hiểu cái đó cũng như đức phật là lúc mà ngài giết mẹ đó tiền kiếp à coi kinh bổn sanh mới biết ngài bị đọa xuống địa ngục vô gián <laughs> thế là tôi cũng không có gì hết năm chục phút á tôi tính là tôi giảng tiếng <laughs> nhưng mà tôi nhiều chuyện quá tôi thấy kể tới bây giờ muốn kể là bài kinh sáu sáu đó ờ, thì sau khi như vậy rồi thì bà đức phật tiền kiếp nó giết mẹ cho nên bị đọa xuống địa ngục vô giá thì ngài xuống dưới ngài thấy sao mà khổ sở quá dạt vào chảo nước sôi chết đi rồi để sống lại rồi nhúng vào thắt lắc từ miếng thịt cho tới chết rồi sống lại lắc nữa thì quý vị coi kinh ờ, địa tạng như cái cõi 18 từng địa ngục nó đau nhiều cái đau đớn rồi ngài mới nói với ông ờ, chủ ngục đó thôi tha hết mấy người này một mình tôi chịu hết cho chủ ngục nói ngài chịu mình ngài chịu nổi không mà đòi chịu hết mấy người địa ngục địa ngục tới mấy triệu người đó ngài chịu nổi không ngài nói tôi xin chúa chịu đời đời kiếp kiếp tôi mãi ở trong địa ngục này tôi chịu tất cả hình của tất cả mọi người cho mọi người đi lên chủ địa ngục nói tôi không quyền để tôi đi bạch với người chủ tức là đức địa tạng coi có được hay không thì bạch địa tạng nói nếu là vậy thì tốt do ông chịu lãnh ngài chịu liền thì do cái niệm đó, đó thì sau khi ngài chú nguyện xong thì mấy người ở cõi địa ngục sanh lên cõi trời hết thì ngài cũng sanh về cõi trời luôn cái tư tưởng ngài quá cao chính cái tư tưởng là cái linh hồn là cái thần thức của mỗi người thành ra đức phật có nắm cái tư tưởng không nắm cái linh hồn thành ra niệm phật là niệm bằng bằng tâm bằng a la gia bằng thần thức rồi quý vị cái dùng cái thân cái miệng đâu có ăn thua gì thành ra tôi từng cải sửa tôi nắm cái linh hồn nắm cái thần thức cái hiểu biết tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi còn quý vị cứ đi cái thân cái miệng thân nghiệp khẩu nghiệp mà thật ra thân nghiệp khẩu nghiệp đâu có phải là tội mà cũng chẳng phải là thứ mà nó là nhân quả nhân quả khác nghiệp khác nhân quả là hai với hai là bốn nó chuyển biến một cách vô tình dầu có thương ghét khóc gì nó đến là nó lên trồng cái hột xoài đủ nhân duyên rồi thì nó lên cái xoài không có cấm nó được hoa nó nở nó không có mục đích nó nở là gì nó nở thế thôi còn bậc thánh nhân cũng giống vậy mà khác Mình phải học 15 xuống sanh Rồi bài kinh 66 mình sẽ hiểu rồi thành Nghe Thành ra quý vị thường cái sai lầm là thân nghiệp và khẩu nghiệp Tự nó không có giá trị gì hết Nó là nhân quả Thì tôi giảng này rất đành Nhưng cô nhân thực có viết cái bài giảng của tôi rất là hay Mà tôi tiếc một cái là cô đề xuất khác khan à, Rồi tôi biểu bơi bỏ cô khôn lắm bởi vì người nữ là khôn thông minh lắm cô bỏ bỏ bằng cách nào biết không cô làm cái vòng tròn á cô giết ếch uh, à, Zika ông Minh Cảnh ông thông minh ông nói tên sư cũng còn là sư tôi nói đâu chỗ nào ông thấy sư biết cái dòng này là gì không SDK <laughs> là sư nhất tôi nói trời đất tôi tưởng vậy đó tôi chui đâu là kéo đời không có nói rồi. để tên chi thì mình cứ nghe cái bài siết của sư rồi mình ghi lại thôi còn muốn ghi nói là tôi ghi sao cô như nhật mặt trời mọc ghi lại vậy thôi còn đề tên tôi chi đội tỉnh sáng ngọc dân nữa thì bì đài ra ta xuống đây ta kiếm thì kẹt cho tôi rồi thì đời nay tôi xin dễ quý vị có thể ghi tất cả cái gì nhưng mà đừng có đề tên tôi anh chị bây giờ tới cô lệ nữa <laughs> nó nói nó lời bạch với tôi mấy cái bài thiết mà coi như nhật viết tôi thấy nó hay mà không biết ở đâu mà cô có cô photo cho một trăm mấy chục quyển chữ bự bự không hôm qua trình cho tôi con đem mà sư cô ở, ở gì càng lâu thấy hay quá bỏ cổ bỏ cũng tin pháp qua kinh gì cổ bỏ hết về tụng của sư à được không sư tôi nói trời ơi cái này đâu cô có cô nói ông thiện kiến được rồi, tôi nói cái này là của cô nhân nhật chứ không phải ông thiện kiến cô hỏi tôi nói không biết à cô làm này làm hay mà phước thì cô nhờ tôi cô chịu à, cho tôi không có chứng minh bây giờ cô ở dưới cô nói cái này tụng dễ hiểu quá tiếng việt không à còn cái kia kinh tiếng hán không không biết giờ cô bỏ tụng đâu cô lấy cái này tụng kinh nhật nhật nhật tụng mỗi ngày mỗi tụng mà ở dưới đông lắm bây giờ năm sáu chục người vô ăn ở trong đó luôn ở đó tụng kinh học hỏi rồi ăn uống trong đó có lễ bao hết không sao sức ăn uống là tiền bạc ở đâu mà có lo hết bây giờ tụng kinh của tôi không tôi nói trời đất cái này tôi đâu có biết thì cô làm sao cô làm tôi không biết nhưng mà trong đó thì đề là, là cái bài của tôi viết ạ à, sư giác khang đồ đàng hoàng tôi nói giờ cô bôi bỏ cái này thôi <laughs> muốn thôi tôi lại rồi gõ cái hàng đó đi tôi nói mà nó khó lắm Đấy, càng cao danh vọng thì càng dài gian nan Danh càng cao thì <laughs> cái tai họa càng đến Thì tối nữa mà tốt hơn mình cứ lánh ở thôi Chứ ra mặt chi cho nó khổ Hữu xạ thì tự nhiên hơn Cần chi mà phải phô trương với đời Nhưng mà tôi cũng có cái lỗi đó Thì tôi thấy cái vụ mà cái câu chuyện của học tinh hoa đó hay Hứa do và sầu phủ Tôi kể lại quý vị thấy là tôi cũng chưa bằng <laughs> thì lấy cái kinh nghiệm mình biết hứa do đó ông là một nhà hiền giả rất là giỏi ở ẩn không chịu ra làm quan làm vua gì hết ông vua ông hay cái tiếng ông vua vua thứng ạ à. vua hồi xưa mà ông vua là kêu là chánh vị vương đó có nhân ái gì đâu mà không chịu truyền ngôn cho con mà lựa nhân tài để truyền thì ông nghe nó hứa do là một hiền sĩ ông đi tới thỉnh ba lần hứa vô không chịu rỉnh đã làm vua nhờ cái chức vua lại cho hứa vô hứa vô là nhà hiền sĩ ở ẩn rồi lần thứ ba ông tức quá ông nghe ông vua lợi thỉnh hoài ông không chịu ông mới đứng dậy ông đi ra lời cái bờ sông rửa cái lỗ tai thì sào phủ là người trân trăng trâu thấy ông này sao mà đi coi bộ chán nản buồn nản có vẻ bực mình mới hỏi ngài đi đâu vậy nói tôi đi rửa cái lỗ tai trời ơi tai ngài mà đi xuống sông rửa nói tại sao vậy nói nhà vua đến thỉnh tôi ba lần tôi từ chối lần thứ ba nữa thì vua cũng đến thỉnh tôi ra rửa cái lỗ tai dơ này nó không muốn nghe danh lợi nữa thì sao thì sao phụ <laughs> ông dẫn con trâu cái ổng đi lên trên dòng sông nói ngài dẫn trâu đi đâu vậy nói đi uống nước uống nước xong sao không xuống đây xuống nó cái dước ngày rửa tay dơ quá à, tôi không dám cho trâu tôi uống nước danh lợi <laughs> ông mới dẫn lên trên trên trên dòng ở trên chỗ uống chỗ chỗ uống dưới dòng rồi sào phủ mới nói một câu ngài là nhà hiền sĩ không thích danh lợi mà tại sao ông ngài để tới vua biết tên ngài <laughs> ngài ẩn nhẫn cho trọn chứ tại sao mà ngài không chịu làm vua ngài ẩn không muốn có danh không muốn có lợi gì hết mà tại sao vua lại biết ngài mà biết nhà ngài để đến thịnh <laughs> cái câu đó là câu đau lòng nhất câu nhức nhối nhất gì của tôi <laughs> đã trốn ẩn rồi mà tại sao vua biết ngài trốn là ngài còn lố cái đuôi để người ta nắm cái đuôi ngài ta kéo ra chứ ngài núp là ngài núp trọn vẹn đi chứ đừng có để cái đuôi rồi coi phật tử nó thấy nó kéo ngài ra <laughs> hay núp núp cho trọn vẹn <laughs> thì cái đó là cái đau đau lòng cò con thì tôi bây giờ thì cũng hết giờ rồi thì tôi cũng xin phật tử là có học thì bữa 23 thì chúng ta yên lặng tức là chấp nhận học tiếp còn quý vị thấy gần tới rồi công chuyện bận quá thì quý vị xin nghỉ qua tết là học hoặc là nghỉ luôn thì tùy quý vậy nha thì bây giờ nếu mà xin học thì làm trai còn bây giờ ai tính bữa 23 nghỉ không học nữa thì quý vị đưa tay cho tôi biết tức là 23 này mình nghỉ nghỉ ăn tết thì quý vị đưa tay lên thì bữa 23 đã nghỉ mình chỉ vô quỹ lão rồi đi về <laughs> còn 23 mình tiếp tục học thì quý vị lặng trang thì bữa đó quý vị đi chứ còn tôi vô con mình tôi là <laughs> tôi không vui à <laughs> tôi lên rồi không có ai hết rồi không được bởi vì tôi uh, năn nỉ mà tôi dùng chữ bắt buộc nữa là chúng ta phải trả bài kinh 66 vì cái đó nó nắm cái sinh mạng quý vị sanh tử là việc lớn mà ngay trong cái bài kinh 66 này vấn đề sanh tử không mà nói thật là rõ ràng cho tới ba lần giảng ở trong đó hòa thượng minh châu ghi chú à của tôi giảng lần thứ nhất sáu chục vị lúc mà đức phật giảng xong sáu chục vị đắc quả láng liền tại đó giảng lần thứ nhi xá lợi phất lập lại của sáu chục vị đắc quả láng giảng lần thứ ba không biết tại đâu không thấy ghi mười ngàn vị đắc quả láng tôi hơi nghi mười ngàn vị rồi lúc đó tăng chúng bao nhiêu mà giảng ở đâu lấy cái gì giảng đâu phải có micro như bây giờ mà tại sao tới mười ngàn vị đắc còn hơn đức phật phật có sáu chục vị à Ờ, thì tôi thấy cái bài này quan trọng thành ra tôi nghe hòa thượng giới giảng một lần tôi mới nghe hay quá tôi hỏi ra đâu ông nói trong trung bộ kinh đó, tôi về tôi lật bệnh viện tôi có đủ mà tôi không coi nổi đâu thì giờ nói mình coi mà không để ý nữa tôi về tôi lật coi rồi cái bộ trung bộ kinh tôi lên đà lạt 3 năm liên tiếp tôi coi nó không 152 à? bài coi tới coi lui rồi tôi thấy cái kinh 66 này hay thiệt hay có thể mình coi mà mình có chiều sâu mình đắc thánh quả trong đó nó chỉ rất rành rành nhưng mà người giảng không rành phải có người thiền nghiền ngẫm nó tiêu hóa mới được thì năm tám ba tôi bắt vào giảng tới nay là ba chục năm rồi kỳ này tôi mới đi sâu ạ đi chi tiết đi rành tôi thấy những cái trước tôi giảng rất là hay nhưng mà nó không có khách khao tôi giảng năm truyền cái kỳ trước là lỏng lẻo có thể nói là không đúng nữa. rồi tôi giảng tứ thiền cũng không rành quý vị không thể khích khao không thể đi sâu được mà nếu năm truyền cái tứ thiền không rành nhị thiền không rành quý vị khó mà qua bát nhã nhưng mấy vị rành về nhị thiền tam thiền đủ quý vị qua bát nhã dễ dàng tôi thấy vậy theo cái nhận thức của tôi thì bây giờ tôi giảng lợi năm truyền cái và tứ niệm xứ tứ niệm xứ đúng đó là ngũ ngũ niệm xứ đó mà bị tầm sát nhập chung không chứ còn nếu mà để có hai cái đó riêng là năm phần rồi tiến trình năm quyển cũng ăn khớp vào đó khích khao rồi lục căn cũng ăn khớp trong đó bài kinh sáu sáu này xin bài đủ hết nếu mà biết cách thì dựa vào đây giảng cái dàn bài tôi tóm lại cái kinh thì nó dài gấp 10 lần cái bài tóm của tôi Đức Phật lặp tới lặp lưu hoài Tôi phải cố gắng tôi coi là mười mấy hai chục lần Tôi mới rút ngắn lại Mà phải đầy đủ Tôi thấy nhiều mà rút ngắn Như sư bà thì hãy chịu ăn rút ngắn quá Có thể nó dục bỏ Không hiểu gì hết Còn thì cô Trí Hải đó Rút ngắn vừa Mà không bằng cái bài của tôi Tôi hơi thêm một chút nhiều chỗ quan trọng Như ai cảm xúc lạc thọ mà quan hỷ tán tháng trú ở trước Bỏ bỏ mà trí hải thì theo cái vị tiền sư ở tích lại thuộc về tiến sĩ phật khoa tôi thấy ông tóm là hơi ấy ai mà cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc đập ngực rơi vào bất tử đó là tứ thiền đấy lạc thọ là thuộc tam thiền mà hỷ là thuộc nhị thiền tán tháng là thuộc về sơ thiền trú ở là người trời ái trước dính mắt là bốn đường ác rõ ràng như vậy cứ ngồi thiền đó tôi thấy tôi nói trời bỏ cái này là không được cái này bỏ là không được còn tứ thiền và tứ không nó lại khác bất lạc bất khổ thọ ai mà không như thực quyết sự tập khởi sự đoạn diệt dị ngọt sự nguy hiểm sự xuất ly năm cái mà với vị giảng tôi thấy nó không thống nhất nó có thể nói là trật như thế nào là tập khởi như thế nào là đoạn diệt như thế là dị ngọt như thế nào là sự nguy hiểm như thế nào là xuất ly thì xuất ly là hầu hết là giảng trật và sự tập khởi sự đoạn diệt cũng trật không phải trật mà đi theo thế tư tưởng ngũ âm mà tôi sẽ giảng theo tư tưởng rồi tôi sẽ giảng qua bát nhã cái độc đáo của tôi là chỗ đó cái sáng tạo của mình thì tôi có có cái khả năng là đúc kết cho nó sáng tỏ 15 mạng chúng sanh không phải là của tôi nhưng mà sắp xếp là của tôi mà trong kinh có hết nhất là kinh thủ lăng nghiêm rất rành về 15 mạng chúng sanh nhưng mà không có sắp như tôi vậy cũng như sư trưởng 13 đâu phải là của ngài có 10 pháp giới à mà ngài dám giữa pháp giới sửa là thành chữ chúng sanh tôi phục ngài cho đó thì tôi cũng để 15 chúng sanh thành đã có hòa thượng không giữ ý cái bài của tôi nói vậy là ông kêu đức phật là chúng sanh nữa thì vị tỳ kheo kêu mới nói đức phật mới chúng sanh là sư chưa ai làm chúng sanh được chỉ có phật mới chúng sanh thôi tôi thấy hay chúng sanh là sống chung sống chung là sống cả pháp giới ai sống chung được chỉ có mình như lai là sống chung được bồ tát mà còn chưa sống chung được mà bồ tát đâu có độ hết độ một số độ nhiều số mà chưa độ hết toàn diện Phật độ một pháp giới nhiều pháp giới vô lượng Chỉ có Phật mới vô lượng thôi Thì vô lượng mới là sống chung Phật sống ai cũng được hết à Kêu rằng là Chân không là A-la-hán là có pháp thân thôi nhưng nào chịu hữu nó mới là Như lại Bồ Tát như hữu mà chưa chưa rút đó Thì sống chung là chúng sanh Đâu ai sống chung được bây giờ quý vị nhớ như là ở đây cũng giờ sống chung không được có bảy bảy tám vị mà lộn xộn hoài còn như ở trên ờ, đây thì Việt Nam này có một kỳ là nhất hạnh về đó được bốn trăm mấy chục vị bên tăng một trăm mấy chục bên đi ba trăm mấy chục bây giờ dân hết đâu có <laughs> sống chung được sống chung là người lãnh đạo ít nhất cũng phải a la hán a la hán cũng lãnh không được hắn có năm trăm à Chúng ta thấy số lượng Phật 500 Một kiện liên có 500 Con mình Đức Phật là 1250 thôi Ông vua có 500 mà ồn như cái chợ rồi xá lợi Phất một kiền liên dẫn 500 đệ tử về Pháp Phật Thích Ca Nó ồn như cái chợ Phật biết chứ Ngài mới hỏi A Nan ơi có cái tiếng gì ồn mà giống mà nhóm chợ quá vậy <laughs> Ngài biết Ngài hỏi từ à, nói bạch thế tôn đệ tử của xá lợi phất và một kiền liên dẫn về thăm thăm thế tôn ngài nói ông nhân danh ta ra đuổi đi biểu tất cả đi hết ta không có nghe cái tiếng ồn nữa, nữa. chúng ta thấy là đức phật có 500 mà nó ồn như cái chợ ngày một hai trăm năm chục vị mà vua a sa thể tới là ngày sợ liền rút luôn mà chính chém kỳ bà ông âm mưu với đức phật là giết ta tại sao nói 1200 mà không có một tiếng ho không có tiếng nói chuyện cái đức của ngài có vậy đâu thành ra chúng ta thấy là cái tu quan trọng nhất là cái đắc quả thành ra quý vị mà giảng sinh về cực lạc tôi bảo đảm về tới đó là nhập lưu liền chỉ nghe phật a di đà thuyết pháp một cái là đắc quả còn quý vị nghe tôi một trăm lần <laughs> cũng chưa chưa chắc đắc quả vì tôi có biết tôi đắc cái gì đâu còn cái kia người ta là như lai mà hay là có vị hòa thượng là tưởng rằng là từ đức phật đắc quả rất nhiều mà tỳ sát hư là cư sĩ mà đắc quả bất lai thánh thứ ba mà mạc lợi phu nhân là hoàng hậu mà đắc quả bất lai vua tịnh phạn còn đứng làm vua đắc quả thánh thứ ba bất lai tới gần chết đức phật về khai thị đắc quả láng liền trước khi chết còn một ông tướng gì ra đánh trận ngồi trên lưng voi đắc quả là hán thì mình thấy rất dễ tôi nói hòa thượng ơi hòa thượng hồi xưa thì được bây giờ không có được đâu chàng vô não giết 999 người mà Đức Phật độ đắc quả là ông đâu có dám tu ông nói trời ơi Đức Thế Tôn quên rồi sao mà kêu con đi xuất gia ngài quên là con 999 mạng chết từ ta con Đức Phật mới ví dụ như là cái nhà để tối một ngàn năm Bây giờ ông muốn sáng bao lâu Bạch Đức Thế Tôn chỉ còn đem một ngọn đèn vô lập tức sát na đó cái nhà sẽ sáng lại liền. Ngài nói đúng. Nếu ông có trí tuệ thì có nghiệp ông 999 cả tỷ người. Ngay trong cái sát na mà trí huệ ông phát hiện thì bao nhiêu tiêu hết. Cõi này không thật. Nhưng mà khi ông thấy thật ông còn chim bao thì tất cả đều có nhân quả hết. Ông phải xa đọa chết luôn thì ông nói nếu vậy thì con xuất gia được nhưng mà vô xuất gia rồi khi đóng y rồi ông trả quả ba bốn năm trời đi bác 999 gia đình mà thù quán ổng mà Hãy nói ra nó thấy mặt ổng rồi là đá Đồ nó chọi lỗ đầu bác bể y áo rách hết trơn Về phải nằm tĩnh dưỡng cả tháng trời Lỗ đầu máu ra Mình mấy máu không và đức phật mới cho y khác cho cái bác khác khi lành bệnh rồi ông lại đi bác bị trọi lỗ đau nữa <laughs> về phải nằm mấy tháng trời hai ba năm liên tiếp đức phật tội nghiệp quá nói thôi bây giờ con qua nước khác đi nước này con giết nhiều quá rồi con đi nó đánh vậy hoài rất là con đâu có sức khỏe máu me hoài thôi con qua nước khác để tránh đi nước khác đâu có biết không à, con cái mặt gì rồi ra thì nó đắp y nó cũng còn biết mà nói không Bạch Tứ Thế Tôn con dám làm Dám giết người thì con dám chịu chịu đựng Con chịu đựng tới chừng nào người ta thông cảm cho con thôi Không thì nó muốn giết thì giết Con giữ giới kỹ mà Thì con sẽ sanh về cõi trời hoặc con đắc quả nhập lưu Con nhất định là không thối chuyện Nó đánh gì đánh Đức Thế Tôn thấy ông này có ý chí mạnh Thôi được nếu con mới ở thì ở như Thế Tôn khuyên con qua nước khác Ông không ở lại Cho tới ba bốn tháng trời rồi sau cái ổng đi ngang đó cứ nghe có tiếng rên não nùng quá ổng mới lắng tai nghe bên vách thì có cái cô đó có thai sanh không ra nó nhức nhối nó đau rặn hoài không ra đứa con bà trên quá trời quá ông đi bác không nổi ông nghe cái ông trở về ông bạch đức thế tôn còn đi nghe ra mà người đàn bà nó rên quá mà sanh không được mà có mấy cô mụ không biết làm sao bà than bà rên quá tiếng động con động tâm con không đi bác được đức thế tôn nó ông trở lại nó trở lại con làm sao giờ ông chú miệng cho cô đó nói từ ngày mà tôi sanh vào tôi bắt đầu sanh vào thì tôi không hề sát sanh thì xin cái phước báo này cầu cho cô được mẹ tròn con vuông ông nói trời ơi đức thế tôn nói gì kỳ vậy từ ngày mà con sanh vào đời bây giờ con chưa hề giết một chúng sanh Đức Thế Tôn quên là 999 mạng chết về con Về tay con Đức Phật nói không Ta nói sanh là ông chết bên đời Sanh qua bên đạo á Chứ còn mà cha mẹ sanh không kể Mà từ ngày con chết cha Chết gia đình hết Chết về đời con sanh vào trong đạo này Con có xác sanh loài gì không Nó không một con mũi con kiến con cũng không giết Tại Thế Tôn nói cái đó đấy con chú Huyền là từ ngày con xuất gia đến nay con có bốn năm năm rồi Con chịu đựng biết bao nhiêu rồi Thì cái nghiệp con tới đây là nó chấm dứt đấy à, Thì con lời bên dách đó con nói vô Dùng cái tư tưởng lành của con mà con tu mấy năm nay đó Con chú nguyện cho cô được mẹ tròn con vuông thì bà sanh thôi Ông nghe lời, ông lợi đó đứng bên dách nó nói vô Nói được tiếng vừa xong là cô này sanh liền gia đình với mấy cô mụ trong đó bính bán chạy ra coi ông tỳ kheo nào thì thấy ông vô nào <laughs> thì cái thù quán bắt đầu bớt đi gia đình nó cũng bị ông giết á, rồi thù quán bớt đi giờ cái tin mới lan đồn ra tùm lum ai có gì đau khổ bệnh hoạn lợi ông chỉ chú nguyện một cái là hết bệnh như thế là những cái nghiệp cũ giết 999 người thì bây giờ cả ngàn người lại sinh đó thì dần dần cái nghiệp ông hết ông mới đắc quả là. hán thì chúng ta thấy cái đức nếu mà không gặp thế tôn một ngàn kiếp một tỷ kiếp cũng chưa chắc ông làm người được chưa chắc làm người được giết người là cái cái nghiệp nặng vô cùng mà gặp đức phật thì hết thôi trong ngay kiếp tới đắc quả là, mà đâu có ai mà có đức bằng đức phật vậy nhưng chúng ta nên nhớ cái đức cái đức phật giàu vậy ngài cũng làm theo nhân duyên thôi quá xá thì ngài cũng không không độ được chẳng như là vua a sa thế giết cha cha ruột mình tần bà sa la là con ruột mà giảm giam bà mẹ ruột vào trong ngục lãnh cung tính giết luôn đó thì mấy ông quan cận thần can nói hồi đó việc giết cha thì có nhưng mà tôi tôi chưa từng nghe ai giết mẹ cái công mẹ nó nặng mang nặng để đau nuôi con từ nhỏ tới lớn mà ngài giết là tôi tôi phản liền đập cái tay vào cây gươm chứng tỏ là phản lời bệ hạ vua sợ thấy đâu dám giết nhốt cha giết cha mà giết mẹ không dám giết thì chúng ta thấy là cái tội giết cha mẹ nó nặng vô cùng mang vào tội ngũ nghịch địa ngục vô gián còn giết nơi người kia là địa ngục hữu gián thôi nó có thể lên cõi người dễ dàng hơn nếu có bậc đại trí tệ như đức phật chú nguyện được cái này đức phật không chú nguyện được ông đi kiếm đức phật rồi cực thuyết bài pháp rồi thì ông mừng quá xin thọ giới lui y tam bảo thì ông đi ra đức phật mới nói với đệ tử à xà thế nếu không giết cha thì đắc quả nhập lưu ngay bây giờ nhưng mà cái tội giết cha là tội ngũ nghịch không đắc được rồi sao ông chết bị của quả báo làm con rắn mãn xài gì đó sắp chữa chết rồi lính lợi chú nguyện cho ông ấy ngủ gục rớt cái quạt lên mặt ông ông tức quá ông tọa thành con rắn mãn xài bốn mươi mấy thước rồi sau này cái nghiệp ông dài dài á thôi tôi nói sơ vậy thôi như vậy thì bữa chủ nhật là 23 quý vị rảnh thì qua quỷ lão rồi sau đó 2 giờ chiều chúng ta tiếp tục trả bài học giáo lý tôi chỉ giảng 45 phút thôi còn một tiếng 15 phút quý vị trả bài rồi tôi thấy được thì tôi sẽ giảng tiếp tục ờ, đi sâu vào bài kinh 66 thì khó ạ à. kỳ này tôi thấy là tôi giảng cực á à. bởi vì nó thường hay lộn đó do duyên con mắt do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức thì cái đó rồi do duyên lỗ tai duyên tinh trần phát hiện ý thức cái này nó thuộc về con người mình nhưng nó quá chi tiết Sắc trần là cái gì? Khinh là cái gì? Hương là cái gì? Vị là gì? Xúc là gì? Thì năm cái này còn thí dụ được tới pháp trần là khó. Sắc thinh thì chúng ta dễ hai căn này là dễ trong kinh Đức Phật có giải thích. Còn cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân là khó giải thích. Trong di thức còn mắt tới chín viên, có lỗ tai tám viên. Còn có lỗ mũi, cái lưỡi thân có bảy viên. Rồi cái ý nó còn có sáu viên còn qua mặt na còn có ba viên nữa ai lại ra tới bốn viên tôi nhớ cái này nhớ tới cái cô gì mà danh vô danh vô danh mà danh dạy dài <laughs> cô viết cái câu hỏi hay quá mà tôi muốn gặp mặt bồ tát mà cô không hiểu cho tôi biết thành ra tôi không có giảng cái này nó cao quá nó cao nếu giảng là có trình độ thì tôi giảng tôi muốn gặp mặt tôi hỏi cổ dí cổ coi cổ hiểu làm sao à, nếu hiểu á thì tôi giảng dạ, còn không thì thôi ở đây chưa chắc quý vị tiếp thu được nhưng mà bài kinh 66 rồi cũng phải tới đó thôi thành ra câu đầu là khó nhất là nhãn thức nhãn xúc nhãn thọ nhãn ái khác nhau như thế nào và cho thí dụ rồi tới nhĩ tới tỷ tới thiệt tới thân rồi tới ý là khó ạ à. <laughs> là pháp trần tôi thấy ở đó tôi học mà không ai giảng cái này được hết tôi học pháp trần tôi biết pháp trần là cái gì thì coi di thức nó giảng sơ sơ mình không biết nó, nó giảng là ngủ câu ý thức là đọc đầu ý thức thì mình nghe biết danh từ thôi mà không có thí dụ tôi chán nản à, nói thiệt mà tôi mới vô xuất gia là không thầy mà tôi chưa có học cái trường nào hết tôi nói trời vậy thì đó đời xuống hơn trong này mà không biết cái gì cơ trơn rồi đọc tới cái chỗ đức phật nó trong đời mạt pháp kiếm như lai không có kiếm thánh nhân a lán cũng chẳng có thì tất cả các con muốn hiểu kinh của ta thì phải nhờ vào vô sư trí tôi nói trời gì thì ngài mở cho mình rồi mà vô sư trí là cái gì ha chết mò không có giảng phải coi quyển kinh khác <laughs> tôi bập bõm tôi lôi chỗ này có kia một chút chút tôi gom lại tôi mới sắp xếp được thì nói vô sư trí là thiền định mà thiền định bát nhã thì là hữu tri rồi dễ dàng rồi là vô sư rồi rồi thiền định tư tưởng làm sao thì con cứ trăn trở hoài đi con nhất định là không muốn hưởng phước cõi trời con muốn qua cõi phật cái giải thoát thôi giải thoát như thế nào con đặt câu hỏi trong đó rồi con cứ vào cỏ mãi đi thì cửa sẽ mở thì ý chí tôi mạnh lắm nói là tôi là gia đình không cho sức gia không ai cho hết mà tôi cho tôi nhất định phải đi con đường đó thôi tôi là cực khổ gì biết ăn chay trường làm thầy giáo mà đi hiệu trưởng đi ăn chay trường gia đình không cho tôi về không cho ăn không ăn đi nhịn đói bà thí chủ bà thương tôi người chị dâu cũng thương thôi sư ờ, chú xuống ăn đi tôi ra chợ mua đồ chay mà chợ có bán đồ chay mà ở nhà thì ăn mặn không có ăn chay hết tôi nói có ăn không có thì em nhịn đói thôi bà thí chủ tôi cũng sợ thêm những đói mà ra đồ chơi mua ăn rồi đi về trường học không ai nấu hết tôi ăn chay của gia đình phật tử gia đình học trò người bà nói là, là bây giờ thầy hiệu trưởng ăn chay thì tôi làm sao nấu thầy không có ăn mỡ ăn này kia rồi tôi tôi ở gia đình ăn gì hết thì tôi thầy đi chỗ khác ăn chứ tôi không nấu được không ai chịu nhận hết ăn mặn thì nhà nào cũng nhận hết mà ăn chay không nhà nào nhận thì thôi tao không nhận mình nhận tôi nấu ơi <laughs> còn người tôi nó độc đáo cái gì tôi nhất định là tôi làm là tôi làm à mà vừa đi dạy vừa làm hiệu trưởng mà vừa nấu ăn bây giờ nấu ở đâu vô trong trường học nấu trường học ở quê mà nó rộng rãi thanh thang cái phòng hiệu trưởng đâu của tôi đó ở phía sau tôi ngang ngang tôi nấu cơm trong đó <laughs> nhưng mà mình có đức có chư thiên ủng hộ tôi nấu đâu được có nửa tháng thì học trò nó không cho nó vô nó nấu <laughs> mấy đứa con gái nó lớn lớn không nó nào nay học lớp nhất 16, 17 tuổi nó nói cô con không để thầy nấu được đâu tôi con vô nấu à nó đi học về nó ghé nấu nhiều khi nó ở nhà nó nấu đồ chai nó đưa sách vô cho mình <laughs> cũng khỏe thôi à, thành ra tôi nó vẫn vẫn nấu cơm thì nhiều khi nói tôi thầy đừng thấu tụi con đi ờ, ra chợ học con đem cơm theo con nấu cho thầy cơm thì cũng chai thôi còn đồ ăn con vô trong trường học con nấu cho thầy nó khỏe thôi nó cuộc đời mình cứ có ý chí mạnh mẽ thì mới sẽ đi đến thôi nhưng mà còn cái đau đớn cho tôi nữa ý chí mạnh và qua bác giả ý chí chướng ngại con đường giải thoát phải dứt luôn ý chí tôi nói trời ơi mà bây giờ tôi sao người không chí như thuyền không lái như ngựa không cương mà bây giờ mình cố gắng ý chí mạnh thì có thể làm tất cả muốn làm phật làm trời làm gì có ý chí mạnh làm được hết dời non lấp biển thay trời đổi đất ý chí mạnh có thể làm được hết mà ý chí là thần thông thần thông là chướng ngại cái ngã bự chướng ngại con đường giải thoát dứt luôn thần thông nữa trời ơi dứt thần thông rồi sống với ai không còn cái gì hết <laughs> dứt trơ trụi mình mấy không còn một cái gì hết xác thân cũng bỏ cảm giác cũng bỏ tư tưởng cũng bỏ kinh nghiệm kiến thức ký ức ý chí gì phải dứt hết tôi nói trời ơi dứt cái gì mà ghê quá vậy mà từ nay mình sống với ai sống với cái chân không cái bao toàn diện của vũ trụ mà dám dứt hay không dứt cái đó là không có thầy không có pháp môn không tịnh độ không thiền tông không điều kiện không cái gì hết nhưng mà cái không thì thành địa ngục <laughs> cái cô vợ chợ mới hôm trước giấy hỏi tôi cái không đó tôi nói trời ơi tôi bị rồi bây giờ tới cô này cũng bị rồi ờ, có biểu tôi trả lời gì thơ tôi nói tôi đâu có viết thơ con thì đức ạ số điện thoại bây giờ trả lời không thơ thì sư điện xuống con gặp mặt sư sư giảng riêng cho con tôi nói không được tôi không có sức khỏe vậy thì sư nói chuyện qua điện thoại tôi nói tôi cũng không có tôi không có gì hết cô hỏi giờ làm sao tôi suy nghĩ hoài tôi nói thôi giờ tôi giảng ngay trong pháp hội bữa nào tôi đem mấy câu câu tôi giảng hết cho pháp hội nghe rồi cô có đĩa ra cô nghe lại kẹt quá chứ giờ bắt tôi ờ, viết thơ làm sao tôi có viết thơ tôi giờ không có viết được tôi không quen viết lách viết như là kiểu ông thiện khánh của nhân thực thì tôi làm hết được rồi bây giờ nó già rồi cái đầu óc nó nó cùng rồi trẻ không qua thì già lú lẫn tôi lú lẫn rồi không làm gì được tôi đáng giảng thời gian tôi biết tôi sắp vô là thiêu rồi giảng rồi để lợi cái giáo lý pháp vậy thôi à, thì quý vị thông cảm cho tôi thì quý vị kính tôi thương tôi quý vị cố học bài tôi cầu yêu cầu vậy thôi còn quý vị không nữa thì có một đường lối là tam thập lục kế à xù thôi tôi nghĩ vậy à, vậy là phải có kết quả tôi làm cái gì không phải có kết quả tôi chịu khó giảng quý vị chịu khó học quý vị trả thù không được thôi tôi có bắt buộc có còng có đánh đập gì đâu tôi hù là thù vậy chứ tôi có làm gì tôi có mà ông nào tôi bắt đánh đòn hay là tôi chửi gì đâu đâu có gì đâu cái gì tôi kính quý vị tôi thương quý vị tôi muốn quý vị đều thành phật hết tôi mới hơi làm khó quý vị phải thông cảm chứ tôi nói nặng tôi ghét quý vị ít lợi gì tôi bắt quý vị trả bài ít lợi gì cho tôi nhưng mà tôi phải nói thẳng ở đây có một số cũng còn cứng ngắc à tôi cũng nói hoài nhưng mà không trả thì thôi cũng như là đứng đầu ông dân liền cô hải cô nhà bây giờ tới cô hằng nữa rồi tới cô đào gì nữa cô tươi thì dễ tôi đây có mấy lần cũng cũng ráng vô trả bài ít ra cũng vậy còn mấy người kia không chịu thì thôi đó giờ tôi làm sao nhưng bổn phận tôi tôi phải nhắc tới nhắc lui hoài cho mình tầm quý mình cố gắng vì cái đó là cái sanh tử của mỗi người mà phật cũng không làm được nhưng mà tôi bạo dạng tôi nhắc tới giác lưu biết là phật tử có thể phiền tôi có thể giận tôi có thể ghét tôi mặc kệ miễn là cái tâm tôi tôi thấy tôi an lạc thôi tôi nói gì tôi nhắc nhở chứ ít lợi gì cho tôi là đó phật tử cố gắng thì hôm nay cũng vậy nếu mà chúng ta tiếp tục học bữa 23 thì quý vị phải trả bài ạ mà cái bài mà giảng thức giảng xúc giảng tội giảng ái thì tôi kêu cái đó khó còn cái trả bài sáu sáu này thì ai cũng phải trả hết nó dễ thôi cái bài có sẵn mình học trả thuộc lòng thôi còn ngu lắm sự ngu thì ai không ngu mà ngu khôn đối đạo Phật không thành vấn đề học một lần không được quý học mười lần mười lần không thuộc quý học một trăm lần một trăm lần không thuộc quý học ba trăm lần không thuộc tôi xin chịu tội hết cứ gọi mãi gọi mãi bây giờ đó đi học bài sáu thì trong cõi đời sanh đã có người khôn người ngu người học một lần nhớ cũng như cái đó tôi kêu trả thì cái con liên chi vậy đó nó đâu có học tôi biết thành ra tôi mới kêu qua à, mấy người kia trước nói lại nó coi chút xíu là nó trả được học sinh sinh viên bây giờ nó thông minh lắm nhưng mà trí tuệ không có càng <laughs> nói như con qua tâm gì nó cũng giỏi kêu trả bài là đưa cái bài cho nó nó coi chừng năm ba lượt thì nó thuộc liền tuổi trẻ bây giờ sau này thành ra khổng tử nó hậu sanh khả quý kẻ hậu sanh sau này đáng sợ nó giỏi quá đi nhưng mà nó không có trí tuệ nó có thông minh thông minh là thần thông đấy bây giờ quý vị đây người nào cũng có thông minh hết rồi tích tích te te cái chạy ra ngoài bắc còn ông thầy thì dạy mà không không có thông minh gì hết trơn ông không có thần thông không có gì còn quý vị vị nào cũng có tức còn nít bảy tám tuổi nó cũng có thần thông còn tôi mà đưa tôi không biết cách bắt nữa tôi dốt tới vậy mà tôi là muốn cái dốt của tôi dốt bên ngoài để rồi sáng bên trong còn vừa dốt bên vừa sáng bên trong vừa giá sáng bên ngoài thì chỉ có mình đâu hoàng <laughs> có mấy gì đắc thánh quả còn hãy mình dốt bên ngoài thì mình sáng bên trong làm một cái bắt cá hai tay làm sao tôi làm nổi còn quý vị thì sáng bên ngoài <laughs> mà quý vị dốt bên trong dốt bên trong đó thì quý vị mệt quý vị có lẫn quẩn hoài lưng hồi hoài còn quý vị sáng bên trong quý vị sẽ đắc quả a la hán rồi chừng đó mới sáng bên ngoài bất nhiễm thì mới tùy duyên được còn bây giờ tôi tùy duyên là tôi tan biến liền tôi không muốn cái vụ đó thành ra phật tử cũng tội nghiệp tôi đừng có đem tôi ra tùy duyên nữa đem ờ, đăng báo lên mạng gì đó là tôi hồi xưa tôi không cho tiếng đức hồi đó đầu tiên là xin thâu băng tôi nói thôi máy móc cũng không có giảng không rồi à. giảng nói sư giảng hay quá phật tử xin nhất là cô quỳnh ở mỹ tôi nói không tôi không có cho thâu điện cho không cho nó cũng làm <laughs> khó lắm làm đại đi rồi sống hối sao tôi giờ nói chuyện khôn đó rồi giờ lỡ rồi thì thôi tùy cũng như tôi không bao giờ chịu chụp hình nó chụp lén nhất là cô khánh ông có chụp đâu nào tôi không biết rồi có in ra cái hình mà tôi ngồi ghế đâu bên bên đó thật là đẹp rồi phật tử nào thấy cũng xin giờ hình tôi tùm lum tôi vô nhà tôi thấy thờ trong đó tới ủa sao lại có cái hình tôi đây tôi chưa chết mà sao thờ sống vậy rồi làm sao chắc muốn cho tôi chết xuống <laughs> hỏi khờ nãy đâu cái này cô có cánh hồng cho tôi nói trời ơi cô này có chụp hồi nào mà cô không cho hay bây giờ phải chịu thôi vậy thôi bây giờ <laughs> vậy là xong nghe mà giảng tôi tới đây hết vậy thì uh, một lần nữa tôi xin là bữa thứ bảy thì đây là cô dung viết vô ạ à. thì uh, mô phật kính bạch sư nhắc lại ngày 23 tết phát quà tại trường mẫu giáo 7 giờ 30 sáng chủ nhật không? rồi chiều quý vị qua đây học mà nhớ học bài không? còn nếu mà không thuộc thì dẫn vô nghe thì tôi kêu tôi thấy mặt tôi đặt tên bởi vì tôi nói trước mà ai cũng phải thuộc hết mà không thuộc thì tôi tôi đâu có làm gì đâu tôi chỉ hù vậy thôi chứ tôi có đánh đòn có có có phạt gì cái đâu thì cứ vô nghe thôi mà không trả bài thì tôi nói con chưa biết nói con tập nói thôi thì chừng nào biết nói thì nói Thấy không? nhưng mà tôi thấy là cái sanh tử của mỗi người mỗi người phải lo lấy mà không lo thì tôi nhắc hoài cái tật tôi thì hơi lì cái chỗ đó ha nhưng mà sau quý vị có đủ đo mà giảng sanh đắc quả quý vị sẽ thương kính tôi hồi đó không hiểu sư mình giận mình ghét sư thì bây giờ nếu mà nhờ không có sư hù mình là không được như bên này cũng như cô tôi đó là làm biến á mà cô rất kính tôi tôi nói là cô bắt đầu có học rồi còn mấy người kia như cô nhàn cô hải rồi tôi đầu hàng thôi mà tôi gặp là tôi hay nhất tránh tôi đi kỳ lắm mấy người không tu là tôi hay hay phá lắm tôi gặp rồi tôi hỏi thôi thì, thì tới trả bài nhau rồi le lưỡi rút cổ thôi đó. thì thôi như giờ vậy thì uh, trước khi dứt lời một lần nữa ủa bữa nay có quy y à, nãy giờ không thấy <laughs> quy y nãy giờ tôi đâu có nói nhiều vậy tôi tưởng không có ai ờ, quý vị tỏ giới bị qua cái ngày tận thế rồi quý vị đâu có sợ nữa khỏi tu khi nào có tận thế nữa hả tu hả tội giới tôi thấy phật tử như vậy đó năm 2000 tội giới nhiều lắm thì bên thiên chúa là 2000 nhất định tận thế đức chúa sẽ phán người nào tội lỗi nhận xuống địa ngục người nào ấy sanh lên cõi trời ở với đức chúa thành đó có ông cha gì ở cầu kè cầu mới rồi qua kiếm tôi sắp tới 2000 còn xuống rồi tận thấy đó à, sư sư thấy làm sao tôi cười cười đó là thầy lệ sĩ à, giới thiệu qua à. lệ sĩ giới thiệu nói sư rành vấn đề mà mà thiên cơ sấm giảng đó tôi nói làm gì mà tôi rành hỏi có không sư tôi cười cười tôi nói có hay không là do do thầy chứ ông nói con làm sao được cái này chú quyết định mà tôi mới hỏi chúa ở đâu chúa là ai thầy có biết không thầy không phải là chúa sao thì tận thế hay không là thầy quyết định chứ rồi thầy hỏi tôi là có tận thế hay không ờ, rồi qua cái tận thế rồi là không ai tu rồi nghe nói tận thế nữa là trên mạng các nhà chiêm tinh thế giới nhất định là 21 tháng 12 phải tận thế thôi rồi lời thọ giới nữa biết bao nhiêu hỏi chết đâu sư tới tận thế tôi nói chết tôi hết rồi bây giờ mình cô có sống được không rồi bây giờ không chết rồi cô không chết không cô có thể chết trước ngày 21 tháng 12 chết sau đó hoặc là dưới cô trước sau cũng phải chết nhưng mà chết vấn đề sanh tử không quan trọng mà cô siêu hay đọa à, rồi tôi mới thấy thắc mắc nhiều quá tôi mới thuyết bài pháp tôi nói vấn đề 21 tháng 12 là do mình chứ không có nhà chiêm tinh không có ai mà sắp xếp được hết tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết làm với gì tâm mà dạng pháp gì thức thức là do 6 tỷ người định đoạt cái ngày mà tận thế mà 6 tỷ người là thuộc ai thuộc ở mỗi cá nhân mỗi cá nhân sẽ quyết định vấn đề tận thế nếu 6 tỷ người quý vị tu hết 5 tỷ 4 tỷ tu bảo đảm là vĩnh viễn không bao giờ có tận thế còn nếu quý vị làm ác 6 tỷ mà làm ác hết 5 tỷ rồi tôi bảo đảm tận thế trước cái ngày 21 còn nếu quý vị có niềm tin vậy mới cứ giữ hoài thì 21 rồi xảy ra đúng vậy thành ra có thể trước có thể đúng ngày có thể sau có thể không bao giờ xảy ra do đâu do mỗi người chúng ta còn nói tụi con sức yếu làm sao mà được sư thì không được thì tận thế nhưng quý vị vẫn còn sống sống với cái thần thức quý vị về cực lạc về cõi trời sướng hơn cõi này cõi này là cõi quý độ cõi người còn cõi trời sắc giới vô sắc nó sung sướng gấp trăm triệu lần cái này nhưng mà rồi hết phước của luân hồi thôi quý vị về cõi phật thì sướng hơn cái chết đâu thành vấn đề mà cái thần thức của mình siêu hay độ mới là quan trọng còn nếu quý vị là phật quý vị là a la hán quý vị có độ cõi này được như thường tôi mới kể chuyện đức phật đó thì cái vị chim tinh gia vô sức gia theo phật thì ngồi thiền để thấy sao trên trời thôi chết đời quá địa cầu này nước ấn độ sẽ bị hạn hán 10 năm mười năm mà không có mưa thì dân chết hết mới bạch với đức thế tôn không để ở nữa thế tôn nước này sắp sửa bị hạn hán mười năm đức phật cười nó ông coi lại coi thì coi lại tối còn có năm năm ông nói trời ơi mình chim tinh gia đại tài chưa từng sai mà tại sao lại sai rồi mới bạch đức thế tôn sao lạ quá thế tôn còn có năm năm cùng nói ông coi lại coi <laughs> tới sáng rồi ông còn có sáu tháng con nói trời ơi đối gì chưa từng có sai mà sao bây giờ con có sót hết sáng bạch đức thế tôn thế tôn cười ông lại nói đức thế tôn giải cho coi tại sao kỳ vậy ông nói nhờ có sức chú nguyện của như lai cho nên nó hạ xuống cho 10 năm là dân chúng ở đây chết hết mà 5 năm thì dân chúng đây chịu cũng không nổi hạn hán liên tiếp 5 năm mà lúa đấy không có thì người dân ấn độ là mấy triệu người làm sao mà sống cho nên ta cho xuống có 6 tháng có người 6 tháng thôi nói sao đức thế tôn không làm cho hết luôn ông nói làm thì dư sức nhưng mà thế tôi ra vì nhân viên muốn cho chúng sanh nó tu nếu 10 năm nó chết hết thì ác cũng chết thiện cũng chết làm sao mà nhịn đói mà sống được còn 5 năm thì cũng dài còn 6 tháng thì quá là mấy người ác chết thôi còn mấy người thiện rồi thì người ta có thể sống được ta nhịn đói năm sáu tháng người ta sống được thì chừng đó người ta mới tu thành ra ta cho cái hạn là 6 tháng để cho mọi người đều tu thì chúng ta thấy giàu cho thế tôn cũng phải là cải sửa theo nhân duyên thôi chứ không bỏ nhân duyên được bởi vì cái cuộc đời này không có thật mà nếu mình chim bao thì nó vẫn có cái gì khi nào ngủ chim bao quý vị thấy mà cọp được hay thấy ma nó nhát rồi quý vị dứt dậy thì không có nhưng mà áo ướt mem hết nếu không có thì sao đổ mồ hôi <laughs> nó sợ quá còn có mà sao tỉnh dậy không có cái gì hết còn không có tại sao mồ hôi đã ướt hết trơn thấy rõ ràng ma nó ruột mình quỷ nó ruột mình không? cọp nó ăn mình mà thức dậy đâu có cọp ma quỷ gì đâu thì bây giờ quý vị cũng đang chim bao tôi cũng đang chim bao như vậy thức cũng chim bao ngủ chim bao vậy là làm sao tụi con tu sư chừng nào mới tụi con mới tỉnh đắc quả a la hán là tỉnh ngủ cũng a la hán thức cũng a la hán làm cái gì cũng a la hán là không bao giờ chim bao nữa vậy là bỏ giấc chiêm bao không phải bỏ chim bao ở trong chim bao mà đừng dính mắt với chim bao thôi đại khái là như vậy tôi giảng hội tôi, tôi mê là tôi làm tới nữa <laughs> thì có ông dân thái ông viết là hết giờ rồi